tuổi xung trong tháng, tuổi kỳ dậu, đinh dậu, tan mùi, tan xỉu Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao cát khánh, tốt mọi việc, sao phổ họ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc, sao sát cống, đại cát,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 thứ sáu ngày 14 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ sáu ngày 14 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy được chính tài trợ mệnh nên vận trình tài lộc của người tuổi Tý trong ngày này có chiều hướng tăng tiến rõ rệt. Những khoản lương, thưởng hay doanh thu liên tục đổ về túi con giáp này. Đây là phần thưởng xứng đáng cho bao công sức bạn đã bỏ ra suốt bấy lâu nay. Với số tiền này, bạn chớ vội tiêu xài phung phí mà hãy lập riêng cho mình một kế hoạch quản lý tài chính phù hợp. Đừng để bản thân rơi vào hoàn cảnh chưa hết tháng đã hết tiền như thời gian qua. Ngũ hành thủy sinh mộc, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang dần được nâng lên những nấc thang mới trong những ngày này. Đôi bên ngày càng thể hiện sự tâm đầu ý hợp, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý,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 các tin này giúp bạn đưa ra những giải pháp kịp thời cho vấn đề đang tồn tại. Thông qua đó, bạn cũng khẳng định vai trò của mình trong tập thể. Hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để bạn bắt tay vào triển khai các kế hoạch mới mẻ trong thời gian tới. Bản mệnh có ưu điểm là năng động, linh hoạt nên thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh và môi trường khác nhau. Công việc càng mới thì càng cho bạn thêm năng lượng và hứng thú để khám phá. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm không được như ý. Có những chuyện tưởng chừng đơn giản có cố gắng là có thể thành công, thế nhưng với tình yêu thì dù bạn có cố gắng đến đâu vẫn chẳng có được hạnh phúc như mình mong muốn. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, làm việc năng suất, xử lý vấn đề tồn động. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, khẳng định vai trò của mình trong tập thể. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có thể bắt tay vào triển khai các kế hoạch mới. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ,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 của tuổi dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi dần gặp được thiên tài che chở, nên dễ đón tin vui về tài lộc ngày hôm nay. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan, giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình. Tất nhiên, lợi nhuận lớn không thể ập đến trong nháy mắt. Vậy nên việc của bạn là hãy tiếp tục kiên nhẫn, làm ăn phải tính đường dài chứ không thể nóng vội nhất thời. Trong quá trình này, bạn cũng có thể điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế, tăng thêm tỷ lệ thành công. Ngày mộc khí vượng không tốt cho sức khỏe của những chú hổ, đặc biệt là với những người vốn có tiền sử bệnh gan. Do đó, bản mệnh nên chú ý hơn tới phương diện này, tăng cường dưỡng sinh cho cơ thể kết hợp ăn uống và ngủ nghỉ khoa học để luôn khỏe mạnh. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, có thể đón tin vui tài lộc, dự án đầu tư khả quan. Tử vi tuổi bính dần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 người buôn bán kinh doanh vẫn có thể yên tâm với nguồn lợi nhuận đều đặn theo kỳ của mình. Tuy chưa thể gọi là đột phá quá mạnh nhưng vẫn đủ để bạn bám trụ thị trường, tính tới những con đường xa hơn trong tương lai. Thậm chí nếu tính toán thông minh, sắp tới bạn hoàn toàn có thể mở rộng quy mô lớn hơn. Sức khỏe của tuổi mão vốn không có gì đáng lo lắng trong ngày này. Tuy nhiên những căng thẳng, mệt mỏi có thể khiến bạn dễ kiệt sức. Nhất là khi mộc khí vượng sẽ khiến tình hình xấu đi nhanh chóng nếu cơ thể không được chăm sóc cẩn thận cầu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, tài vận sáng, có dấu hiệu tăng tiến nhờ công việc chính. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, có nguồn thu ổn định để chi trả phí sinh hoạt. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, buôn bán kinh doanh có lợi nhuận đều đặn. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, có thể tính toán cho việc mở rộng quy mô kinh doanh. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim,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 công việc trong ngày này của người tuổi thìn gần như không có gì phải lo lắng khi bạn đang phát huy bản lĩnh của mình khá tốt. Con giáp này biết cách vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn tích lũy qua nhiều lần thực chiến để giải quyết bất cứ vấn đề nào gặp phải trong hôm nay. Bạn cũng trở thành địa chỉ tin cậy cho đồng nghiệp mỗi khi ai đó cần xin lời khuyên. Cách nhìn nhận mới mẻ và độc đáo của bạn được đông đảo mọi người tin tưởng. Đây là bước đà không nhỏ cho con giáp này cho kế hoạch thăng tiến trong tương lai. Thổ mộc xung khắc, chuyện tình cảm không như ý có thể khiến những người cầm tinh rồng gặp phải muộn phiền. Có lẽ tâm trí của bạn đã dành cả cho công việc nên có đôi chút lơ là với tình yêu. Song bạn cũng mong được người ấy thông cảm chứ không phải luôn hờn giận. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, đang phát huy bản lĩnh của mình khá tốt. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, biết vận dụng kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc,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 Con giáp này tốt nhất nên tập trung làm tốt việc của mình, bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Dẫu sao khi bạn làm xong và làm tốt nhiệm vụ của mình, sẽ chẳng ai có cớ gì để bắt bẻ nữa. Bù lại, một sinh hỏa lại giúp vận trình tình cảm của tỵ có tiến triển. Những hiểu lầm trước đây dần được hóa giải, bạn đã bỏ được những gánh nặng trong lòng. Hai người ngày càng yêu thương nhau khi đã cùng trải qua rông bão. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, vận khí xa sút,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 Tham vọng lớn đòi hỏi bản mệnh phải có những nỗ lực lớn hơn bình thường gấp nhiều lần. Cát khí vượng cũng giúp vận trình tài chính của người tuổi ngọ ngày này được cải thiện rõ rệt, cho nên bạn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì không phải lo lắng hay băn khoăn về tiền bạc nữa. Bản mệnh làm ăn kinh doanh thuận lợi, vận trình tăng tiến không ngừng, lợi nhuận thu về khổng lồ. Chuyện tình cảm trong ngày có ngũ hành tương sinh cũng tăng tiến theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Bạn và người ấy đôi khi chẳng cần nói mà cũng hiểu ý nhau, giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và tâm sự với nhau về mọi thứ trong cuộc sống. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, được quý nhân soi đường, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, gạt bỏ khó khăn, thử thách để tiến về phía trước. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, cần nỗ lực nhiều hơn cho tham vọng to lớn. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ,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 của tuổi mùi. Chính ấn tương trợ, tuổi mùi sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong môi trường làm việc hiện tại. Những ý kiến đề xuất của bạn đều được đưa ra thảo luận và nhận được đánh giá cao về tính sáng tạo cũng như tính khả thi, một vài kế hoạch có thể được áp dụng ngay. Mặc dù có thể gặp vài trở ngại do đối thủ công kích, nhưng nhờ khả năng ứng biến linh hoạt và trí thông minh nên bạn khiến mọi việc chuyển hướng tốt đẹp. Hơn nữa, con giáp này còn biết lắng nghe những ý kiến phản đối để điều chỉnh kế hoạch của mình cho thêm phần hoàn hảo. Tuy nhiên vận trình tình cảm của người tuổi này lại không được suôn sẻ. Ngay có mộc thổ xung khắc, bạn và đối phương như lửa với nước, chẳng thể dung hòa. Mới lúc trước còn nồng nàn yêu thương nhưng ngay sau đó đã có thể tranh cãi, mâu thuẫn đến kịch liệt, khó tìm được tiếng nói chung trong mối quan hệ này. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, có cơ hội để thể hiện năng lực trong công việc. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, ý kiến đề xuất đưa ra được đánh giá cao.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 việc hợp tác làm ăn của con giáp tuổi thân ngày này cũng gặp nhiều vướng mắc. Khách hàng liên tục thay đổi yêu cầu khiến bạn xoay như trong chóng, nhưng mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Dù luôn coi khách hàng là thượng đế nhưng thân cũng khó chấp nhận cách làm việc thiếu chuyên nghiệp đó. Hung vận trong ngày khá lớn, còn làm ảnh hưởng tới hạnh phúc lứa đôi. Chuyện tình cảm nhiều rối ren, con giáp này không xác định được tình cảm thực sự mình dành cho đối phương là gì nên càng khó để giải quyết. Có lẽ tình cảm đôi bên dành cho nhau chưa đủ lớn, nên mối quan hệ mới mập mờ như vậy. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, có thể xảy ra tranh cãi, xung đột với người khác. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ xấu đi khá rõ, cãi vã dễ xảy ra. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, đồng nghiệp khó làm việc chung một cách hài hòa. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, việc hợp tác làm ăn gặp nhiều vướng mắc. Tử vi tuổi nhâm thân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 người tuổi dậu có nguy cơ mất tiền khá lớn, có thể do bị lừa lọc, lợi dụng. Bạn quá dễ tin người, chẳng mảy may nghi ngờ, nên sẵn sàng dâng tiền cho kẻ xấu. Đến khi mọi chuyện vỡ lở thì mọi sự cũng đã rồi và tất nhiên tiền bạc không thể lấy lại. Vận trình công việc cũng chẳng được như ý, càng tăng thêm gánh nặng cho dậu trong ngày thứ sáu này. Bạn dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Mỗi khi có ai đó đưa ra ý kiến trái ngược, bạn có thể lập tức thay đổi theo đối phương mà không có chính kiến của riêng mình điều này khiến bạn khó được đánh giá cao. Kim khắc mộc, chuyện tình cảm vẫn diễn ra đều đều như mọi ngày, nhưng không khí trùng xuống trông thấy. Con giáp này nên nghĩ cách làm mới tình yêu của mình, hâm nóng lại ngọn lửa yêu thương, nếu không muốn tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, có nguy cơ mất tiền do bị lừa lọc, lợi dụng. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa,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 Ngày này, có điểm báo tài lộc cũng đổ về túi của tuổi tuất. Con giáp này đừng nghĩ rằng chỉ công việc chính mới đem lại thu nhập, có khi nghề tay trái còn mang về nguồn thu lớn hơn nhiều so với những gì bạn tưởng tượng đấy. Hãy luôn năng nổ tìm ra những phương pháp kiếm tiền khác nhau để sớm cải thiện thu nhập của mình. Trong công việc, người tuổi tuất được khuyên, khi cần thiết hãy mạnh dạn nói lên quan điểm của mình, đưa ra ý tưởng có ích cho công việc. Đừng sợ mắc phải sai lầm mà không dám nói, thành công thì khó tránh khỏi việc mắc sai lầm, thậm chí là thất bại. Song cũng chính điều đó giúp bản mệnh rút ra được bài học và kinh nghiệm quý giá cho mình. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, đón tin vui về tình duyên, hạnh phúc sẽ tới. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, người có đôi nên trân trọng hạnh phúc đang có. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, tài lộc đổ về túi từ nhiều nguồn thu nhập. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim,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 của tuổi hợi. Ngày mới, nhờ lục hợp độ mệnh, người tuổi hợi có thể được quý nhân phù trợ, công việc ngày càng suôn sẻ hơn, cũng có cơ hội để thăng tiến trong tương lai. Con giáp này đã từng cố gắng rất nhiều nhưng chưa được may, nay nhờ quý nhân xuất hiện mà bản mệnh có thể đạt được điều mình muốn. Bạn nên trân trọng cơ hội đang có và nỗ lực hết sức mình để không lãng phí nó. Nếu tận dụng tốt, bạn có thể dễ dàng được mọi người công nhận năng lực của mình. Ngoài ra, Hãy cố gắng để rèn luyện bản thân và trau dồi nhiều kiến thức, kỹ năng hơn nữa, bởi chắc chắn sẽ có một ngày bạn dùng đến nó. Ngũ hành tương sinh cũng giúp chuyện tình cảm của con giáp này thêm phần khởi sắc. Nhờ sự phóng khoáng nên tuổi này dễ dàng kết giao được với nhiều người, cũng để lại ấn tượng tốt về mình. Nhân duyên đến một cách tự nhiên, hãy mở lòng đón nhận đi nhé. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, được quý nhân phù trợ, công việc suôn sẻ hơn,